bài thơ Mây và Sóng Giới thiệu bài Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng và gần gũi, phổ biến nhất của con người Đồng thời cũng là nguồn thi cảm không bao giờ cũ, không bao giờ vơi cạn của các thi nhân Nếu chế Lan Viên phát triển tấu thơ hình ảnh con cò trong cây dao Nguyễn Khoa Điềm làm khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ thì một đại thi hào của Ấn Độ trong những năm tháng đau thương, mất mát ghê gớm của cuộc đời Vậy, gia đình đã viết tập thơ trẻ thơ, đó là Rabindranath Tagore. Mây và Sống là một trong những bài thơ tiêu biểu của tập thơ đó. Mẹ dạ ơi, trên mây có người gọi con. Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng. Bọn tớ chơi với vầng trăng bạc. Con hỏi, nhưng làm thế nào mình lên đó được? Họ đáp, hãy đến nơi tận cùng của trái đất, đưa tay lên trời, cậu ờ, sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây. Mẹ mình đang đợi ở nhà, con bảo, làm sao có thể rời mẹ mà đến được. Thế là họ mỉm cười. Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn mẹ ạ. À. Con là mây và mẹ sẽ là trăng. Hai bàn tay con ôm lấy mẹ và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm. Trong sóng có người gọi con, Bọn tớ ca hát từ sáng sớm đến hoàng hôn Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nào Con hỏi, nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được? Họ nói, hãy đến rìa biển cả Ngắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi Con bảo, buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà Làm sao có thể rời mẹ mà đi được Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kỳ lạ. Con lăn, lăn, lăn mãi rồi cười vang vỡ tan trong lòng mẹ. Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào. <coughs> Rabindranath Tagore sinh năm 1861, mất năm 1941, là nhà thơ hiện đại nhất của Ấn Độ, sinh ở Calcutta, Ban Began trong một gia đình quý tộc. Tago làm thơ từ rất sớm và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội. Năm 1929, Tago ghé thăm Sài Gòn và đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng những người dân Việt Nam mến mộ ông. Tago đã để lại một gia tài văn hóa nghệ thuật đồ sộ, 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 bộ tiểu thuyết, khoảng 100 truyện ngắn, rất nhiều bút ký, luận văn, diễn văn, thư tính trên 1.500